Welcome chú Ốc Ngố Channel Quạt quạt quạt Mọi người có biết chuyện gì không? Hôm nay chúng ta sẽ lên máy bay để mà đi ra ngoài vũ trụ Vì này nó ở ngoài vũ trụ cơ Chứ không phải là nằm trên trái đất của chúng ta Và nó nằm ở series 3 SCP hôm nay là SCP-2399 Nó là một cỗ máy cơ khí tiên tiến Nằm ở ờ, trên sao mộc Chúng ta cùng lên sao mộc để chơi nha Văn loại quản thúc là cây tờ rất là khó quản thúc. Con đánh giá về mức độ ảnh hưởng SCP này á, là Amida, có nghĩa SCP-2399 có tầm ảnh hưởng là cả một vũ trụ. Tổ chức thường đưa những SCP mà được đánh giá là Amida vào một danh sách riêng đó là ưu tiên hàng đầu về trung hòa những SCP đó. Và hiện tại vẫn còn nhiều bạn lầm tưởng cây tờ là rất nguy hiểm hay là nguy đánh giá về mức độ nguy hiểm á, thì sai rồi nha các bạn hãy dần dần quen với công thức chính xác đi cây tờ có rất là khó quản thúc còn đánh giá về mức độ nguy hiểm là khác nữa 2399 được đánh giá mức độ nguy hiểm đó là danger nguy hiểm ở mức độ cao chỉ còn một bậc nữa thôi là SCP này được đánh giá là mức nguy hiểm cao nhất rồi đó Chúng ta sẽ đi vào chi tiết mô tả SCP-2399 rồi Như ở trên ốc đã nói sơ sơ về 2399 là cột một cỗ máy tiên tiến rất phức tạp hiện tại đang nằm lơ lửng ở trong không trung nó gần với bầu khí quyển của sao mộc nhưng mà nó dưới bầu khí quyển một tí nha còn máy này đã được phát hiện qua những tấm ảnh có thể thấy trực tiếp nó qua ảnh hoặc là đài quan sát thông tin của tổ chức vào những năm 1963 SCP-2399 đã có những vũ khí tiên tiến tới mức là bắn được mọi vật chất luôn nha kiểu mà gần như là không có gì có thể cản phá được nó trên đường nó bay nó có thể bắn được mọi thứ vũ khí của nó có thể phá vỡ bầu khí quyển làm bầu khí quyển của sao mộc có một vết đỏ rất to tổ chức gọi đó là vết đỏ lớn giống bị máu bầm mấy má Mày nghe tới đây là tưởng máu bầm <laughs> và tại sao SCB 2399 lại đang ở sao mộc mà không ở một nơi khác tình hình là như thế này trong lúc di chuyển 2399 đi ngang qua sao mộc và vô tình va chạm vào mặt trăng mặt trăng của sao mộc chứ không phải là mặt trăng của trái đất mình nha và bị hư hại nghiêm trọng ước tổng thiệt hại là 63%. Với công nghệ hiện đại của SCP-2399, tuy là thiệt hại như vậy, hiện tại nó chỉ còn 37% ờ, là còn nguyên vẹn thôi, nhưng nó vẫn có thể hồi phục nhờ các bộ phận đặc biệt của nó. Chính là những anh thợ sửa ống nước, à không, không nhầm nhầm, những anh máy bay không người lái đã được thiết lập sẵn khi mà chủ thể bị hư. Những chiếc máy bay không người lái này á, nó có phần đầu là cái hình bát giác khá là to nhiệm vụ của từng nhóm máy bay không người lái này á, được phân ra rất là rõ ràng. Nhóm thì đang đi tìm các bộ phận gơi gớp ở trên sao mộc. Còn một nhóm thì là tập trung bảo vệ và một nhóm cuối cùng đó chính là quan sát xung quanh ở khu vực vũ trụ ờ, gần nhất với SCP-2399. Quá trình sửa chữa của SCP này đã được đẩy lên 59% trong một thời gian nhất định, cho thấy quá trình sửa chữa nó khá là chậm vì đây là một cỗ máy cơ học khổng lồ mà chứ đâu phải là một cái đồng hồ hay là cái gì cái điện thoại bé bé xinh xinh nữa đúng không tổ chức đã tính tỷ lệ sửa chữa của 2399 nó chỉ có 0,78% trên một năm thôi và tổ chức đã tính toán thêm là cho đến năm 1970 thì SCP này đã tự sửa chữa nó được 12%. Tổ chức đã thấy được sự nguy hiểm của SCP-2399 đã tìm ra cách phá hủy SCP-2399. Đó chính là bắn một dạng sóng điện từ cực lớn vào nó. Nhưng mà cái tin buồn á là cái khả năng tạo ra cái sóng điện từ mà đủ mạnh để phá nó thì chuyện đó vẫn chưa thể. Các bạn sẽ thắc mắc liền. À, ủa tại sao không sử dụng bom nguyên tử hay là cái gì đó? Các bạn ờ, lại quên một câu chuyện. Giả dụ chúng ta có thể phóng bom hạt nhân hay là cái gì đó để mà triệt hạ SCP này đúng không? thì kết quả cũng không bao giờ thành công được. Vì SCP-2399 là cột một cỗ máy có năng lượng vĩnh cửu và nó đã trang bị mọi thứ rất là khủng khiếp rồi. Lá chắn điện từ nè, súng phá vật chất nè, rồi anh em nghĩ cách nào đụng nó, cách nào chạm vào được nó. Đây, khó chưa, khó chưa. Việc này cho chúng ta thấy là chênh lệch về công nghệ của người ngoài hành tinh và của chúng ta là khá xa. Đã có những tín hiệu đầu tiên được gửi đến SCP-2399 vào những năm 1971. Bắt đầu có một tí nguồn gốc về SCP này, 2399 đã nhận tín hiệu từ một thiên hà rất là xa xôi, cách chúng ta 3 triệu năm ánh sáng. Thiên hà đó có tên là Thiên hà Tam Giác. Mà anh em đừng có đem cái tam giác đó đem lật ngược lại một phát ướm vô người cái là anh em ờ, lộn qua cái gì đó nha. Ừ, kỳ lắm. Vậy là chúng ta có thể thấy cách chúng ta 3 triệu năm ánh sáng có một nền văn minh rất là tiến bộ có thể tạo ra một cỗ máy khủng khiếp như vậy điều đầu tiên ông nghĩ tới là cái hành tinh nào ở trong thiên hà đó là đang có sự sống và có gái xinh không nhỉ và cái ờ, tín hiệu đó được phát dài dài dài cho đến năm 1985 nhưng mà toàn bộ thông tin á, được phát về nó hoàn toàn giống nhau tổ chức đã cố gắng giải mã toàn bộ cái lệnh được gửi đến thì đó chỉ là những cái lệnh là nó yêu cầu là sửa chữa máy móc trong cái quá trình xâm nhập hệ mặt trời của chúng ta. Ngay lập tức tổ chức đã tạo ra một cái máy để ngăn chặn SCP-2399 nhận và truyền cái tín hiệu đi. Quy trình quản thúc SCP này thì cực kỳ khó khăn do SCP-2399 đang ở trên sao mộc. Cái việc mà gửi con người lên trển để xây dựng và quản thúc nó, cái chuyện nó chắc chắn là không được rồi. tại vì nó còn nằm ở trên lơ lửng trên không trung cơ. Cho nên là các đặc vụ quản thúc được cấy ghép vào cơ thể một thiết bị quan sát đặc biệt. Các đặc vụ này á, thì ở trong đài quan sát thay khuyên nhau chụp các máy quay, các hình ảnh từ vệ tinh gửi xuống, chủ yếu là quan sát về SCP-2399. Tổ chức cho thấy là cách ngăn chặn duy nhất á, là không được để SCP-2399 sửa qua mức 75%. Tổ chức đã đưa các vệ tinh có nhiệm vụ là ngăn chặn và giải mã những tín hiệu được gửi tới SCP-2399 để nhằm trì hoãn cái tiến độ sửa chữa SCP này. Nhưng mà trong trường hợp SCP-2399 vẫn hoàn tất được công đoạn đó là sửa chữa nó đi hoặc là chúng ta không thể nào kiểm soát được cái tín hiệu mà nó gửi đi và nó nhận lại nữa thì chúng ta chỉ còn một cách cuối cùng đó chính là giao thức Giao thức này là cái gì? thì có lẽ đây là cách cuối cùng tổ chức đưa ra để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Đó chính là sử dụng một cái EMP khổng lồ. Nếu các bạn chưa biết EMP là gì á, là khi mà EMP á, tạo ra một vụ nổ, cái vụ nổ này có thể gọi là vụ nổ điện từ. Nó sẽ vô hiệu hóa điện trong một thời gian ngắn vào SCP-2399. Sau đó sử dụng một cái lượng bơm hạt nhân lớn đến mức có thể phá hủy dài ngàn cái trái đất của chúng ta thôi. Có dài ngàn thôi nha. Ồ, à, với cái lượng bơm như vậy thì thả vào SCP-299 liệu có thành công hay không thì cũng phải chờ thông tin từ tổ chức tính toán. Tổ chức nói đây chỉ là một cái kế hoạch cuối cùng, cũng có thể gọi là kế hoạch mà đường cùng không còn đường lui nữa đó. Vì tại sao? Hai cái điều trên đó khá là khó làm. Thứ nhất làm gì mà có một cái TMB khổng lồ tới mức mà vô hiệu hóa được SCP này và cái lượng hạt nhân mình kiếm ở đâu ra Đấy, đó chính là hai vấn đề chúng ta không thể nào giải quyết được Vậy tóm gọn lại kế hoạch là kế hoạch Nhưng hãy nhìn thực tế, đó là không thể nào phá hủy được SCP-2399 Và thôi, video đến đây là kết thúc Cảm ơn mọi người đã xem nhé Để lại một like, một subscribe cho kênh Đừng quên chia sẻ kênh của ốc để được 50k sub trong tháng này nhé Và những video sau về SCP Cái tập nào có chữ là tập đặc biệt Anh em hãy để ý một tí là những cái tập đó ốc sẽ đầu tư vào hiệu ứng áp phách làm cho những cái tập đó rất là đặc biệt nó không phải như là ngồi nó nói không và đưa những cái hình ảnh có sẵn trên mạng mà ốc và cùng em của ốc sẽ bắt đầu làm những cái hiệu ứng áp phách riêng cho cái video đó và video này cũng có một số ít rồi cho nên ốc vẫn chưa dám nói là tập đặc biệt vì không đủ đầu thời gian để đầu tư à, hai hôm nay á ốc đang kiểu mà mới đi ờ, đám cưới đi quẩy về nên là chưa kịp ra video cho mọi người và những tập sau sẽ cố gắng làm hiệu ứng mạnh mẽ Nên là các bạn đừng tiếc chi một xe nha Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ